cớ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn và dạ, còn sớm hai phút mà con thỉnh pháp sư vậy con kính thỉnh đại đức minh mẫn cho chúng con học sớm 2 phút được không nếu được và dạ, con thấy tín hiệu của đại đức minh mẫn và dạ, con kính dân quýt đến đại đức minh mẫn Vì dạ, sa thú sa thú lành thai kính tri ân cô Cẩm Vân. Nam mô bút Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang khai Giá. Con thành kính đánh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đánh lễ Thượng tọa Minh Hạnh. À, cùng chư tôn đức hiện diện Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào uh, chư Phật tử. À, kính riêng quý vị đã cho biết làm thanh uh, nghe rõ. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại uh, tiếp tục cùng nhau học kinh à, Pháp Cú với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 239. À, ở trong câu kệ này chúng ta sẽ học 3 phần. Đầu tiên chúng ta học về từ vựng và việc dịch văn xuôi à, thứ hai chúng ta học về duyên sự và thứ ba là chúng ta học về ý nghĩa của câu kệ à, để bắt đầu trong buổi học chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này à, ba lần dạ, ba lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi đoạn một của câu kệ Anupabena Metawi. Anupup metavi. Đoạn thứ hai Thô ca thô căng khát nề khát nề Thô ca thô căng khát nề khát nề Đoạn thứ ba Kamaro Rajatasewa Kamaro Rajataseva và đoạn thứ tư đoạn cuối cùng nithame malamattano nithame malamattano à, Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ từ đầu tiên Anupopena à, đây là Anupopa à, mà chia theo cách thứ ba à, cách thứ ba cách thứ ba à, gọi là sử dụng cách Anupopa là tuần tự thứ lớp à, giống như chúng ta có cái pháp gọi là Anupopathamma hay là Anupopakatha đó là pháp tuần tự à, ờ, từ tức là từ thấp lên cao từ ờ, trước ra sau à, tuần tự thứ lớp à, từ cuối cùng meta tha quy à, mê quy đây là danh từ à, danh từ nữ tính hay sinh thú vị ha mê quy à, tận cùng viện ngữ y à, giữ nguyên thành ra đó là nằm ở chủ cách methawi ở đây đó là bậc trí mà chúng ta hiểu ờ, cái ờ, chữ này nè ha với chữ ờ, pandita hay là pandito đó pandita dịch là thiện trí bậc này đó dịch là bậc trí hay là người có trí à, thì methawi đó là người à, có à, trí nhưng mà có đức độ ừ. Ừ. rồi à, chúng ta bước sang đoạn thứ hai đoạn thứ hai chúng ta thấy có ba từ nhưng mà kỳ thật ra ba từ này chúng ta ghép lại thành hai từ cũng được à, giống như hai cái từ ở đằng sau đó là khane khane đó thì là chúng ta cũng ghép lại giống như hai cái từ ở trước đó là khana khane à, từ đầu tiên thô cá thô căng thô cá thô căng đây là từ ghép à, thô cá à, có nghĩa đó là chút ít à, mà ghép lại thô cá thô căng thành ra là chút chút à, thì khi mà ghép hai từ vậy đó thì nó sẽ trở thành trạng ngữ trạng từ ở trong câu thô cá thô căng có nghĩa là chút chút hay là chút ít à, hoặc mình có thể dịch đó là từng chút từng chút rồi từ thứ hai khá nê khá nê khá ná đó có nghĩa là sát na à, tức là cái ờ, đơn vị thời gian ờ, cực à, ngắn nhất mà ở trên thế giới này không có cái đơn vị thời gian nào ngắn hơn đó. À, thì khá ná chia theo cách thứ bảy à, thành ra nó có cái hình thức là khát nê à, khát nê là trong sát na à, thì khát nê khát nê là trong từng sát na à, mà ở đây chỉ cho cái gọi là thời gian thế thành ra nếu mà mình hiểu rộng nó ra đó ha, là à, trong từng cái dịp hay là trong từng cơ hội con ngài hòa thượng mình cho ngài dịch lại vậy à, trong từng dịp trong từng cơ hội đó thì ở trong chú giải mới giải thích vậy ha chứ còn ngài hòa thượng minh châu ngài cũng dịch đó là từng sát na yeah. Dạ. à, khane khane là trong từng sát na À, còn mà trong chú giải đó thì người ta giải thích là trong từng cơ hội hay là trong từng dịp à, trong từng lúc rồi chúng ta bước sang à, sang đoạn thứ ba đoạn thứ ba chúng ta thấy có hai từ từ đầu tiên camaro là camara chia theo chủ cách số ít à, thành ra nó có hình thức là ô à, camaro à, camaro đó à, cái à, nghĩa từ điển đó là người thợ rèn à, nghĩa từ từ điển là người thợ rèn à, nhưng mà à, theo cái ý nghĩa ở trong cái câu kệ này chúng ta thấy ra cái từ uh, tiếp theo đó là rachata à, rachata là bạc à, thành ra camaro ở đây đó mình hiểu là thợ kim hoàng người thợ kim hoàng rồi từ tiếp theo raja tase quá ha đây là một hợp từ à. raja tasa ha, cộng với là ở trường hợp này đó ha mình à, mình, mình lấy cái từ ý quá đó thì cái nghĩa nó sẽ rõ hơn là từ e quá e quá nó giống như từ tiếng anh đó là so à, còn ý quá đó thì nó giống như từ tiếng anh là as hoặc là like à, là, là là là so sánh đó. À, mà chúng ta thấy đó là ra chá tá xê quá đó cái thành ra nếu mà biến thành ý quá đó à, thì à, à, chúng tôi không có biết cái quy luật này à, thì thành ra ở đây đó mình à, mình tách ra theo kiểu đó là rajatasa cộng với là ý quá hoặc là yêu quá cũng được ha. ý quá đó thì mình sẽ dễ dịch hơn rồi rajatasa đó là rajata mà chia theo cách thứ sáu à. <clears throat> à, cấp thứ à, cấp thứ sáu đó là vì nó nó còn liên hệ đến cái từ ở đằng sau đó là mát lăng ở đằng sau rồi ra cha à, có nghĩa là bạc bạc là một loại kim à, một loại kim loại vàng bạc à, chữ ý quá thì giống như ví như À, chúng ta bước sang đoạn à, cuối cùng. Yeah, dạ, đoạn cuối cùng chúng ta có hai từ. Từ đầu tiên, nithame. À, đây là từ cái động từ nith Hamati à, nước Hamati mà chia theo khả năng cắt ngôi thứ ba số ít à, thành ra nó có cái hình thức là E Nithamati có nghĩa là đuổi ra ha, tống ra à, thì ở đây à, mà là vàng đó ha thì à, ngài hòa thượng minh châu người dịch đó là lọc bụi à, lọc bụi tức là đuổi bụi ra à, tống bụi ra à, đuổi ra tống ra lọc bụi à, thì khả năng cách đó là mình dịch là nên hay là có thể rồi từ sau cùng malamano thì đây là một hợp từ chúng ta tách ra mắt cộng với là atano à, má dịch đó là cấu quế hay là bụi Atano là của chính mình Atano là từ Ata từ cái từ Ata chia theo cách thứ sáu à, cách thứ sáu mình dịch là của chính mình <coughs> rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè à, câu kệ 239 này à, bà con chúng ta mà nhìn vô để ý đó ha, thì thấy chỉ có một động từ thôi đó là động từ nithame à, và chủ từ ở đây đó là methawi yeah, dạ, methawi à, thành ra bây giờ chúng ta mới lấy chủ từ chúng ta dịch trước nè methawi là bậc trí à, mê tha quy bậc trí nít tha mê mê tha quy ha, bậc trí nít tha mê ha, là à, nên ha. mình này dịch theo này hòa thượng nên ha, lọc nên lọc lọc phải xin thú vị à, à, ờ, bậc trí nên lọc nè má lăng atano ha lọc à, bụi hay là cấu quế của chính mình à, lọc bụi cấu quế của chính mình à, Uh, thô cá thô căng khane khane thô ca thô căng khane khane là à, từng chút từng chút à, rồi là à, từng chút từng chút từng thời gian từng thời gian à, anupup b nó theo à, thứ tự thứ tự tức là có trước có sau ý quá giống như camaro người thợ bàn à, nitha mê à, lọc à, lọc bụi ha ra cha ta sa của bà à, dịch à, văn xuôi à, Bali là dịch dạy ra xin thú gì à, thì đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 239 À, kính à, tri ân cô tu nữ như Pháp đã hỗ trợ phần à, post bài đánh máy à, để bà con chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vận và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 239. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. À, xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay <clears throat> Dạ xin hỏi à, quý vị còn à, nghe âm thanh à, to rõ không? Hay là nghe nó nhỏ lại rồi? Dạ nghe còn rõ ha, rồi Vậy dạ, giờ chúng ta tiếp tục dạ. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังนะภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมัทุรัตนะตยัสสะ đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức tam bảo là phật bảo pháp bảo và tăng bảo phật bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo, ắt sẽ được sự lời lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài thừa hành như lai sứ, tác như lai sự, là mua phàm của chúng sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đánh lễ và tán dương ở nước Tam Bảo một cách tóm tắt này chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư phật tử <clears throat> nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt phật pháp tại rung pháp cú kinh nam mô phật pháp tăng tam bảo À, có người nghe hơi to mà có người nghe hơi nhỏ ha. Vậy chúng tôi chỉnh nó to thêm tí. Yeah. Dạ. dạ rồi chắc uh, bây giờ ok rồi À, kính bạch chư tăng kính thưa quý vị hôm nay chúng ta học câu kệ pháp cú số 239 à, ờ, câu kệ này á, được xếp ở trong phẩm cô thác quát cá tức là phẩm phẫn nộ à, nhưng mà theo chúng tôi đó thì à, câu kệ này nên xếp ở cái phẩm sau à, tức là phẩm à, má long quát đá phẩm à, cống quế à, tại vì ở trong cái câu kệ này vừa rồi chúng tôi chiết nghĩa từ vựng cho bà con chúng ta đó thấy đâu có từ nào liên quan đến à, cô thác à, tức là sự phẫn nộ đâu à, mà trong câu kệ là có cái chữ à, má quế đó à, nhưng mà không không có biết uh, à, gì lý do gì các ngài xếp ở trong cái phẩm này ha Ờ, à, thì nói chung là xếp ở đâu cũng được ha à, chúng ta cứ học hiểu à, rồi ứng dụng vào trong cái đời sống của mình thì đều có kết quả hết đó xin thưa quý vị à, còn cái chuyện mà xếp ở đâu đó thì chẳng qua đó chỉ là cái hình thức thôi người ta à, xếp sao để cho người học à, người đọc đó có thể dễ nhớ thôi Ờ, câu kệ này được Đức Thế Tôn Ngài ờ, thuyết giảng khi ngự tại Chê Tấu Ánh Á đề cập đến ờ, một cái ông Bà La Môn nọ. Một lần nọ có một cái ông Bà La Môn vào sáng sớm ông đi ra khỏi thành và trông thấy chư tỳ kheo đang đắp y nhưng mà ngay tại cái chỗ chư tỳ kheo đắp y đó đó thì à, cỏ mọc rất là rậm rạp à, khi chư tăng đắp y đó thì à, những cái à, đường à, y của chư tăng đó à, bị kéo lê ở trên cái cỏ đó đó à, do đó đó các cái chéo y này à, bị ướt à, cái ông bà la môn này ông mới à, nghĩ đó à À, để ờ, cỏ này nó mọc lên vậy đó khiến cho ờ, chư tăng ờ, bị ướt y áo vậy đó cũng khổ sở quá thôi ngày mai đó mình đem cuốc tới mình làm cho nó sạch cái cỏ đó đi à, để chư tăng mà có đứng đó đắp y đó thì y áo cũng không có bị ướt không bị ướt nữa à, nói vậy cái thành ra đó là ông làm rồi một lần khác nữa ông ta cũng ờ, có cái dịp đi ngang qua cái chỗ đó à, thì ờ, bấy giờ đó à, ở cái khu đất đó được làm sạch cỏ nè à, nhưng mà bụi bặm rồi nó nhiều quá à, thì thành ra đó là ông thấy chưa tăng đắp y đó à, thì cái chéo y của các ngài đó mới đụng xuống ở dưới cái mặt đất đó à, cái bụi bụi, bụi đất á, nó bay lên làm cho dơ cái cháo y à, cái ông à, nghĩ gì nè à, nếu mà mình à, để cái mảnh đất này nó còn à, bụi bặm vậy đó thì là nó dính vô các y của chư tăng à, thì thấy không có đẹp à, cho nên đó là giờ mình làm sao đó để cho nó đừng có bụi nữa à, thì ông mới à, lấy cát ông rải lên à, như ngày nay đó chắc có lẽ là lỏng à, cán xi măng hoặc là lót gạch à, cán xi măng lót gạch đó thì là sẽ không còn bụi nữa nghĩ sao ông à, làm vậy à. rồi làm một lần khác nữa ông à, cũng đi ngang qua đó à, nhưng mà lần này đó thì là vào mùa nóng mùa hơi nắng cho nên đó là thấy uh, chư tăng uh, đứng đó uh, ờ, đắp y mà mồ hôi mồ kê nó nhễ nhại vậy à, cái ông mới nói đó à, ở đây nếu mà che lên một cái mái che đó à, rồi chư tăng đứng ở trong đó mà đắp y đó thì chắc là không có bị nóng nực không có mồ hôi mồ kê gì nữa đâu à, thì là chư tăng không có khổ nghĩ sao ông ờ, làm vậy cho nên ông che, cho che một cái mái che ở đó à, để ờ, chư tăng vô đó, đó đừng có ờ, bị mặt trời nó chiếu rọi nè khiến cho mồ hôi một kê nó nhả à, mồ hôi một kê nó tuôn ra à, rồi là một lần khác nữa à, mùa này thì là tới à, mùa mưa ông cũng đi ngang qua đó ông ờ, cũng thấy ờ, chư tăng đến đó ờ, đứng tắm rửa hay gì gì đó rồi đắp à, thì bây giờ là có mái che à, nhưng mà xung quanh đó thì không có che đậy chi cả cho nên đó là mưa nó vẫn tạt vô à, thì khi mưa mà nó tạt vô vậy đó thì cũng chư tăng là bị ướt ướt ác à, cũng khổ sở à, cho nên ông nghĩ đó à vậy thì mình phải làm mà dắt che xung quanh để mưa nó không có tạt nữa thì chư tăng đó là không có ướt cát thì đỡ khổ sở đi à, nói sao ông ờ, làm vậy à, rồi bắt đầu đó là gì à, khi mà ông làm vậy xong đó à, cái à, ông mới khởi lên rồi ờ, vậy thôi giờ mình làm một cái à, gian phòng nè kính đáo nè cho nó lớn là cho nó đẹp đẽ vậy đi Ờ, để chư tăng sử dụng à, thì sau khi mà cái uh, gian uh, phòng đó đó ha hoàn chỉnh vậy đó à, thì ông mới nghĩ là à, giờ mình cũng nên làm một cái lễ uh, khánh thành à, cái phòng này à, để uh, cúng dường đến uh, Phật cúng dường đến uh, chư tăng à, nghĩ sao ông làm vậy thì uh, ông mới uh, à, thỉnh uh, à, đức phật cùng với uh, chư tăng đến tại cái uh, gian phòng mà ông mới uh, xây dựng xong đó đó uh, cái ông uh, bạch lên đức thế tôn nói uh, bạch đức thế tôn ha uh, trong khi mà con đi ra khỏi thành ha, con đứng tại cái uh, chỗ này nè cái chỗ mà ông đang xây cái phòng lớn đó đó À, con trông thấy uh, chư tăng uh, như vậy vậy vậy vậy con thấy à, khổ sở quá cái con mới à, à, làm từng chút chút chút chút chút chút chút chút vậy đó lúc này à, chút lúc kia chút những cái việc làm đó đó của con nhằm hỗ trợ đỡ đần để cho chư tăng đó bớt khổ sở đi đến bây giờ nè cái phòng lớn đó nó đã hoàn thành là to vậy nè to vậy À, thì con mới ờ, thỉnh ờ, ngài cùng với chư tăng đến đây để làm lễ khánh thành cúng dường cái này à, cúng dường cái phòng này đến cho ngài cùng với chư tăng sử dụng à, cho được thoải mái nhằm tu hành dễ dàng hết ông thuật lại ông nói với đức thế tôn như vậy <coughs> đó thì nương theo đó đó đức thế tôn ngài mới dạy ngài nói nè ông bà lắm không à, người mà được gọi là bậc hiền trí đó à, thì vẫn giữ à, chừng mực à, từ tốn à, tuần tự làm các cái việc làm à, từng chút từng chút à, từng thời gian từng thời gian để à, lọc trừ cái sự cấu quế của các cái ác hạnh nơi mình à, nơi mình nói vậy xong ngài mới à, thuyết lên câu kệ anupuppe na mê tha quy thô căng thô căng khá nê khá nê kamaro rajatase wa nithame malamatano câu kệ này được ngài hòa thượng thích minh châu dịch kệ thơ năm chữ bậc trí theo tuần tự từng sát na trừ dần như thợ vàng lọc bụi trừ cấu quế nơi mình còn ngài hòa thượng giới đức thì dịch là từ từ chút chút mà hay từng sát na một gỡ ngay ác mầm thợ vàng lọc bụi trong ngần cũng dường thế ấy chắc dần quế nhơ à, giờ có thêm cái bản dịch của chúng tôi nữa thì đây là ba bản dịch nè ba À, tham khảo để à, chúng ta hiểu à, ý nghĩa qua cái câu kệ Bali này rồi nhờ cái duyên sự đó thì chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa theo chiều rộng và chiều sâu của câu kệ sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết dứt câu kệ này ông Bà La Môn đó, đó chứng đắc được đạo quả tu đầu quần và tính chúng lúc đó, đó cũng ân triêm pháp nhũ rất là nhiều và rất là nhiều À, vậy à, xin à, thưa với quý vị à, sau khi chúng ta nghe xong dân sự nè à, rồi chúng ta cũng à, nghe ba cái bản dịch à, tiếng Việt của cái câu chuyện Bali này à, bây giờ đó chúng ta à, để ý ha, chiêm nghiệm suy gẫm xem xem à, câu kệ Bali này Đức Thế Tôn ngài dạy cho mình cái gì à, lúc đó ngài dạy cho cái ông bà la môn đó đó ông bà la môn nó nghe xong chứng đắc đạo quả tu được vấn à, ờ, bây giờ đâu quý vị được nghe lại nè à, có thể đó là đã nghe rất là nhiều lần rồi à, thì lần này nè là xem như nghe lại à, thì nghe càng nhiều lần càng tốt cứ mỗi một lần nghe mà chúng ta hiểu thêm được một chút à, mỗi lần nghe chúng ta hiểu thêm được một chút cái một chút đó đó theo chiều rộng hoặc một chút đó đó theo chiều sâu hiểu thêm được một chút vậy đó, thì có nghĩa là cái gì sự hiểu biết của mình nó, nó tăng tiến thêm chút mà sự hiểu biết của mình nó tăng tiến tiến thêm chút vậy thì đồng nghĩa với việc đó là vô minh đó, hay là sự không hiểu biết của mình nó sẽ giảm đi chút à, thì à, nếu mà mình tăng ý theo cái kiểu đó thì tức là mình đang tích lũy phước trí từ từ à, còn nếu mà mình hiểu ờ, cho nó tới nơi tới chốn luôn thì xin thưa quý vị mình sẽ giống như cái ông bà la môn này à, giống như ông bà la môn này à, rồi hiểu đó là một lẽ nè à, sau khi hiểu xong ha mình có tin hay không à, thì là lẽ thứ hai rồi tin rồi này nha mà mình có ứng dụng vào trong cái đời sống của mình tức là mình có thực hành theo hay không đó à, thì là lẽ thứ ba rồi ứng dụng đó mà mình ờ, ứng dụng theo cái kiểu gì sáng nắng chiều mưa hay là mình ứng dụng theo kiểu nghiêm mật à, đúng chuyện đúng cái trường hợp đó à, đúng cái hoàn cảnh đó đúng với à, cái pháp thoại đó à, tức là cái câu pháp mà đức thế tôn ngày dạy đó đó ha, thì là mình ứng dụng triệt để à, thì mình ứng dụng càng triệt để bao nhiêu à, thì xin thưa quý vị đó đường đến niết bàn của mình càng gần bấy nhiêu à, pháp của Phật đó là đưa đến niết bàn mà à, thành ra đó mình mà ứng dụng triệt để chừng nào à, thì đường đến niết bàn của mình càng gần nhiều chừng đó à, thì ở đây câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dạy đó à, bậc trí nè nên <clears throat> tận dụng chắc chiêu góp nhặt từng cơ hội mà mình có được để tạo việc thiện và để tạo việc thiện à, thì tạo cái việc thiện đó đó à, sẽ hỗ trợ giúp đỡ à, giúp đỡ cái gì xin thưa quý vị sàng lọc à, hay là từ bỏ đi cái cấu quế à, cấu quế à, thì cái cấu quế ở đây chứ cấu quế ở trong cái câu kệ này nè thì mình hiểu là gì à là sự hiện bày của pháp bất thiện qua thân hành khẩu hành ý hành đó đẩy của cái câu kệ này là như vậy à, bây giờ chúng ta cùng nhau uh, tìm hiểu theo cái kiểu uh, nó ra theo cái kiểu uh, rộng này, ha, rồi là xấu à, dạ thì bậc trí ở đây đó chữ mê tha quy này đó là như thế nào à, metawi này đó <clears throat> là đồng nghĩa với uh, cái chữ uh, bandita là bandito tức là chỉ do bậc uh, thiện trí à, thiện trí tức là người có trí tuệ mà hướng theo điều thiện thì mình bậc thiện trí nhưng mà chữ metawi này đó à, thì nặng về cái phương diện đó là đức độ à, nặng về cái phương diện đó là đức độ à, chữ thành ra cái chữ metawi này đó À, ở một cái chỗ khác đó thì là các ngài à, nói đó nó đồng nghĩa với cái chữ là sapurisa hay là bậc chân nhân đó là người trí mà có đức độ à, người trí mà có đức độ đây mình hiểu nôm na là gì ạ à, là ha, người à, đức thế tôn đó ha là người đức thế tôn đó được gọi là bậc minh hạnh của túc nè vừa có minh vừa có hạnh à, vừa có minh vừa có hạnh ha nếu mà minh nổi trội đó thì mình gọi là bành đi tá à, còn mà hạnh nổi trội đó thì mình gọi là mê thao quy đó chúng ta hiểu ờ, nôm na theo kiểu là như vậy à, mê thao quy là cái hạnh nổi trội hơn pandita đó là cái trí nổi trội hơn hay là minh nổi trội hơn à, nhưng mà Pandita hay là Methawi thì cũng đều chỉ cho người là gì xin thú gì không còn tham lam sân hận si mê yeah, không còn tham lam sân hận si mê hay là hướng đến chỗ à, từ bỏ tham lam sân hận si mê à, sau khi mà mình đã hiểu được cái à, từ mê vậy rồi à, thì à, ở đây ha, đức thế tôn này dạy đó là à, bậc có trí vậy đó ha thì là gì à, nitha mê malamattanu là lập ha lập cái cấu quế à, nên lập cái cấu quế của chính mình nè tô căng tô căng khinh này khinh là từng chút một từng chút một à, từng thời gian từng thời gian à, từng thời gian từng thời gian à, vậy thì thanh, lọc như thế nào xin thú vị à, lọc bỏ như thế nào ở trong duyên sự gợi ý cho mình là gì cái ông bà la môn này nè <clears throat> ông tận dụng chắc chiêu góp nhặt từng cái cơ hội mà ông có à, từng cái cơ hội mà ông có cái duyên sự là gợi ý cho chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kể đấy xin quý vị À, thành ra mình nương theo cái duyên sự đó để mình hiểu ý nghĩa à, ẩn chứa ở trong ờ, những cái từ ngữ này nè đó thì cái ông bà long môn đó đó ông ờ, khi mà đi ra khỏi thành cái ông ờ, thấy uh, chư tăng đang đứng nắp ý à, thì đang đứng nắp y đó thấy uh, đỏ nè rồi nó ướt ác vậy đó làm y áo của các ngài ướt à, thì y áo của các ngài ướt khiến cho ngài sẽ các ngài sẽ khổ sở đó, thì ông nghĩ đó à làm sao nè ha để cho các ngài đừng có khổ sở nữa đó thì đó là cái cơ hội trước mắt của ông à, ngay lúc đó và ông tận dụng liền cái cơ hội đó à, ông tận dụng liền cái cơ hội đó thành ra là gì ông cho người ta hoặc là bản thân của ông tự làm làm sạch cỏ đó à, để khi mà chư tăng đứng ở đó đắp y không có bị ướt nữa à, thì xin thưa quý vị đó ha đó là một cái cách ha, lọc thanh lọc đó cái bận nhơ cấu quế từ nơi mình vậy thì bận nhơ cấu quế từ nơi mình ở đây đó mình xét trên cái phương diện góc độ ở cái chỗ đó, đó là bận nhơ cấu quế gì à, nếu như đó mà mình thấy vậy đó cái mình bỏ qua ơi mấy ông ước kệ mấy ông chứ đó, thì lúc bấy giờ mình sẽ trở thành người vô tâm nè à, rồi là gì mình là người không có ha à, thích thú nè à, yêu quý nè quý trọng nè các cái việc thiện nhỏ hoặc là trung bình hoặc là lớn à, để từ cái chỗ đó đó mà mình có thể tận dụng ha, mọi lúc mọi nơi nếu mà mình không có tận dụng vậy đó thì cái cơ hội đó nó sẽ qua đi và lúc bấy giờ đó cái tâm của mình mà khắng kích nè ờ, yêu mến nè quý mến nè kính trọng đối với cái việc thiện đó nó sẽ giảm dần đi đến lúc nào đó có thể cái tâm của mình sẽ bị chai sạn à, sẽ bị chai sạn à, thành ra là gì có khi mình đi vô chùa đó à, mình gặp ông sư đó là mình ờ, né mình không có lại nè mình không có chào luôn đó từ cái việc nhỏ đó mình suy rộng ra vậy đó sư đó rồi nữa nè à, mỗi mỗi người ờ, tu theo Phật đó thì xin thưa quý vị đó ha à, có phải đó là chúng ta nên tu uh, tâm từ nè ha tu tâm bi ha, tu tâm hỷ tu tâm xã khi mà đụng chuyện không à, thì trong trường hợp đó mình có phải đó ha là nên thể hiện cái à, nên tu cái tâm từ tu tâm bi không à, tu tâm bi là gì ạ à? tu Tâm Bi là gì ngay cái lúc đó Đức Sư Thú Y đối với ông, ông Bà La Môn đối với chư tỳ kheo đó đó là Tô Tâm Bi là gì chư tỳ kheo đó ha à, bị à, cỏ nó làm cho ướt y vậy có phải khổ không Sư tu gì khổ chứ ha à, chư tăng mà y áo ướt gì đắp lên đó, thì à, à, đi đứng nó cũng à, nặng nề nè à, mà à, ướt à, ác vậy đó thì nhìn nó không đẹp nữa à, thì đó là khổ thì thấy uh, chúng sinh khác khổ à, thì mình có mong muốn này ha có hỗ trợ có tạo điều kiện để cho chúng sinh đó hết khổ không à như vậy đó thì là mình đang tu tâm bi đó à, tâm bi là gì là ước muốn nè mình khởi lên ước muốn trong trong trong trong cái đầu của mình đó à, là mong muốn cho chúng sinh khác đừng có khổ à, nhưng mà xin thưa quý vị mới ý thôi thì thành ra đó là chưa có đủ mà ý đó phải được thể hiện qua thân hành khẩu hành nữa là mình phải làm sao đó để cho chúng sinh đó hết khổ ví dụ như là thấy người ta à, chửi bới nhau nè à, thì người ta người ta chửi bới nhau đó là người ta đang khổ nè ta đang tạo cái nhân khổ đó đó, thì mình nhắm coi cái khả năng của mình đó, có thể đó là tiếp độ tế độ khuất phục được người ta không nếu có được à, thì mình à, khuyên can sao đó để cho người ta đừng có chửi nữa thì lúc đó người ta mới hết khổ thế chứ còn mà mình cứ mong muốn vậy thôi rồi thôi cái chuyện của ai à, người đó làm đó thì xin thưa quý vị đó à, cái thể hiện cái tâm bi đó đó không thật sự có giá trị à, thành ra ở cái chỗ này nè à, là ông bà long môn thấy vậy đó chưa tăng khổ sợ quá thành ra là gì hỗ trợ còn phải tạo điều kiện nữa bằng cách là gì tự bản thân của mình hoặc là sai bảo người khác tới làm sạch cỏ đó đi à, thì lần sau chữ tăng sẽ không có bị cái loại khổ đó nữa <coughs> à, không có bị cái loại khổ đó nữa thì đó mình tu tập tâm bi thể hiện tâm bi à, nhưng mà đồng thời khi mà thể hiện tâm bi vậy nếu mình kéo tác ý này nha thì mình cũng thể hiện luôn được tâm từ làm vậy đó là mình hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để cho chư tăng thực hành sa môn pháp thì ngay khi đó là mình thể hiện tâm từ tâm từ là gì là ước muốn mong muốn hỗ trợ tạo điều kiện để cho người khác người ta tạo được cái nghiệp thiện ta à, thì mình mà uh, tận dụng nè uh, chắc chiêu từng cái cơ hội nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó thì xin thưa quý vị đó là cái cách làm của bậc trí đó. ở đây đức thế tôn ngài dạy ngài nói vậy đó mê tha quy nữa à. mê tha quy nít tha mê mà là ngắt luôn đó là thanh lọc cái cấu quế à, là cái bận dơ của chính mình từng chút từng chút à, từng lúc từng lúc vậy đó đó thì cấu quế bận dơ ở đây đó tức có nghĩa là cái gì là sự hiện bày của pháp bất thiện qua thân khẩu ý hành nếu ngay khi đó đó mà ông đó đó ông phát tỉnh ăn lê à, chuyện của ai à, nấy làm đó thì xem ra đó là hơi ích kỷ nè dạ hơi ích kỷ à, mà ích kỷ đó đó thì xin thưa quý vị có phải đó là sự hiện bày của pháp bất thiện qua thân hành khẩu hành không À, bận giờ cậu quê là như vậy à, thì để à, thanh lọc cái bận giờ cậu quê đó buộc lòng mình phải ha, tận dụng mọi cơ hội mọi lúc mọi nơi <clears throat> để làm cái việc thiện từ cái chỗ mà làm à, tận từ cái chỗ tận dụng làm các cái việc thiện đó bây giờ à, những cái à, thói hư tật xấu của mình á mới giảm dần dần đi À, những cái à, kiểu à, sống ích kỷ ích kỷ là thụ động nè ha những cái kiểu sống mà không có quan tâm không có nghĩ tưởng gì đến cái lợi ích của người khác đó nó mới mất dần dần dần dần đi gia dạ, lọc là như vậy đó dạ, ở đây đức thế tôn ngài mới đưa ra cái ví dụ đó là giống như uh, người thợ kim hoàng đó à, người ta lọc các cái bụi dơ của bạc à, ở đây là bạc ha, nhưng mà mình có thể hiểu là vàng cũng vậy à, vàng hay là bạc đó, ha, để đạt đến cái mức độ tinh khiết 100% bạc hoặc là 100% vàng đó à, thì người thợ đó người ta phải lọc à, người ta phải lọc các cái tạp chất từ từ không phải vô đùng một cái đó là lọc ra được liền đâu xin thưa quý vị mà phải lọc từ từ từ từ từ từ từ từ vậy à, từ từ từ từ vậy à, thì cái cấu quế ở đây đó là chỉ nói đến là gì cái cách sống của mình à, à, thụ động ích kỷ à, như vậy cách sống của mình đó thì xin thưa với bà con đó là nó liên hệ đến ý à, ý nó mới hiện bài hóa thân à. ý nó mới hiện bài hóa khẩu à, thành ra đó là gì mình phải thanh lọc cái nội tâm của mình à, từ cái chỗ mà mình thanh lọc nội tâm của mình đó, thì dẫn đến là gì cấu hành của mình đó, nó cũng sẽ được uh, thanh tịnh trong sạch hơn cấu hành của mình nó cũng sẽ được thanh tịnh uh, trong sạch hơn à, thì thanh lọc nội tâm đó là phải làm như thế nào ở trong 10 nhân tạo phước đó bà con chúng ta nhớ có một cái nhân mà khi mình tu tập mình thành tựu cái nhân đó, đó thì mình có thể à, bố thí cũng dễ dàng có thể trì giới cũng dễ dàng có thể tu tiến cũng dễ dàng à, cái nhân đó chính là gì cải chính cái tri kiến của mình đó, tức là làm cho cái sự hiểu biết của mình đó, nó chân chánh lên à, nó trong sạch lên nó thanh tịnh lên à, thì tri kiến của mình mà chân chánh trong sạch thanh tịnh lên là như thế nào à tri kiến của mình mà chân chánh trong sạch thanh tịnh lên khi cái tri kiến đó phải có một cái cơ sở một cái chỗ dựa vững chắc à, thì cơ sở chỗ dựa của cái tri kiến đó đó chính là gì nhân quả nghiệp báo nè à, tam tướng nè rồi là đạo lộ hướng đến từ bỏ tham lam sân hận si mê à, thành ra cái sự hiểu biết của mình mà dựa trên ba yếu tố này nè à, dựa trên ba yếu tố này nè à, thì đó xem như là cái gì cái tri kiến của mình có sự cải sửa có sự cải sửa có sự cải sửa đến chỗ thanh tịnh trong sạch à, và khi đó đó sự hiểu biết đó là sai sử hay điều hành thân hành sai sử điều hành khẩu hành thì bây giờ thân hành khẩu hành đó mỗi khi làm mỗi khi nói cũng dựa trên cơ sở nhân quả nghiệp báo tam tướng đạo lộ hướng đến niết bàn à, tam tướng à, cơ nhân quả nghiệp báo là gì à nói làm điều bất lợi là không nè nói làm điều lợi là nến à rồi là cái gì nói làm nó cũng tiến vào đổi thay thành ra đó là không có ôm giữ không có tự hào không có hãnh diện về cái nói làm đó à. tiếp theo là gì nói làm sao ha để càng ngày ha càng tuần là càng tháng càng năm ha mà cái nội tâm của mình á không có bị sự quấy phá của tham lam của sân hận của si mê à, thì khi đó đó mình mới thật sự có một cái đời sống ờ, an lạc hạnh phúc đó thì chúng tôi trình bày qua một loạt vậy đó thì thử hỏi bà con đấy cho có phải nè à, mình đó, nên tận dụng ha, mọi cơ hội mọi lúc mọi nơi để làm việc làm công à, nên vì sao vậy à? nếu mà mình không có tận dụng vậy đó à, mình không có tận dụng vậy đó thì xin thưa quý vị đó là gì cái tri kiến của mình đó, một là chưa có được cải sửa À, chưa có được cải sửa nữa. À, thứ hai nữa là gì khi mà mình không có tận dụng vậy đó thì dễ dẫn đề và dễ dàng dẫn đến đó, cái tri kiến của mình nó sẽ bị chai à, nó sẽ bị chai đi à, rồi tri kiến của mình khi mà nó bị chai đó thì xin thưa quý vị rất là khó để mà sửa do rất là khó để mà sửa cái định kiến đó là một cái loại tà kiến mà khó sửa lắm đó, à, một loại tà kiến rất là khó sửa à, thì cái loại tà kiến mà khó sửa theo cái kiểu định kiến đó là vì vì rằng đó mình không có chịu cải sửa cái tri kiến đó mà để cho nó bị chai đi đó à, dần dần dẫn đến đó cái nông mi uh, ờ, bị lì luôn vậy à, thì rơi vô cái loại định kiến là nguy hại lắm uh, xin uh, thưa với uh, bà con à, cái tâm của mình đó phải uh, làm sao đó để cho nó trở nên là nhu nhuyến này ha dễ sử dụng dễ sai bảo à, chứ còn đó mà để cho nó chai nè rồi nó cứng ngắc rồi nó lì đó thì lúc đó nguy hại lắm yeah, ờ, lúc đó là nguy hại lắm à, do đó đó ước mong tất cả chúng ta bản thân của chúng tôi cũng vậy à, <coughs> cải chữa sửa tri kiến mỗi ngày ha, mà muốn vậy đó thì xin thưa tri kiến nó nằm trong đầu của mình mà à, thành ra mình làm sao mình điều khiển mình sai sử nó được à, do đó đó là gì cần phải ờ, được hiện bày qua thân hành khẩu ảnh và bắt chước giống như ông bà la môn vậy tận dụng cơ hội mọi lúc mọi nơi à, dù cho cái việc đó nhỏ chút xíu đi nữa mình cũng làm và làm bằng cái sự hiểu biết vậy đó à, thì từ từ dẫn đến đó các cái bệnh nhờ cấu quế à, từ bên trong là thể hiện ra bên ngoài nó mới dần dần hết đi và dạ, mới dần dần hết đi à, thì khi nào mà các cái bận như cấu quế này không còn nữa đó thì lúc đó mình mới trở thành bậc thánh nữa à, mình mới à, có cái thân hành khẩu hành à, ý hành à, sáng trong ha giống như đó là vàng rồng vàng tinh khiết hoặc là bạc tinh khiết ước mong tất cả chúng ta sẽ đạt đến ở cái chỗ đó trong ờ, một ngày sớm nhất à, đây là những cái ờ, hiểu biết của chúng tôi qua câu kệ pháp cú số ba hai trăm ba mươi chín. xin được trình bày đến với room của chúng ta là như vậy phước báo phát sanh do sự giảng pháp này chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức cầu mong các ngài được an vui trong ờ, đời sống phạm hạnh xin ờ, được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng ờ, toàn thể chư phật tử mong quý vị được hanh thông trong đời sống được tiến hóa ở trong phật pháp phước báo của thời giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài những ai có thể tùy hỷ được xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui nam mô bút Tha. giác Dạ, sa thú, sa thú lành thai. <clears throat> Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học thuận theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọ Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến Thượng Tọ Minh Hạnh วตุสสพปัมมังกลังรักขันตุสัพเปเดวตัสัะบุตรานภาเวนัสดาสติภวันตุเตปวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเปเดวตัสสพมันหัมมานุภาเวนัสดาสติภวันตุเตปวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเปเดวตสัพปสังฆานุภาเวนัสดาสติภวันตุเต tất cả anh phương an à, có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quái đức của chư Phật, do nhà quái đức của giáo Pháp, do nhà quái đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người.